tôi sẽ cho các bạn xem hết phía bên trong của bếp nó còn rất là mới rất đẹp tiếp theo bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp cho các bạn xem Bếp này thì được xuất xưởng vào ờ, năm 2018 tháng 5 tháng 5 năm 2018 để các bạn có thể hiểu rõ hơn những tính năng của bếp khi mà tôi test cho các bạn xem á thì các bạn có thể ấn vào phút nút ờ, phụ đề tiếng Việt ở phía bên dưới để chúng ta có thể ờ, hiểu kỹ hơn cũng như nắm rõ hơn những những chức năng của bếp khi mà tôi giới thiệu cho các bạn xem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 ngọn lửa cháy xanh đẹp bây giờ tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để mô phỏng gió thổi nó dễ hơn từ 5 cho đến 7 giây khi bếp nó nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp nó sẽ khóa ga để cho an toàn ở một số nơi bán khác họ cũng sẽ quảng cáo đây là cái chức năng chống trào hàm ý khi mà nấu nướng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 dù công tắc có năng mở kèm theo một tiếng nóng rơ le các bạn có thể chú ý nghe thấy chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi ờ, nấu nước cạn nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai miếng sắt để thay thế cho hai miếng đáy nồi bếp có que cảm biến thông minh đáy nồi này cái que cảm biến này nè nó là cái đặc điểm nhận dạng của các dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật chỉ có những bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật nó mới có que cảm biến thông minh đáy nồi này thôi ngoài ra những bếp ga nội địa khác sẽ không bao giờ có thì cái que cảm biến đáy nồi này á nó có nhiệm vụ là khi mà nó tiếp xúc với đáy nồi cái đáy nồi chúng ta nấu nè nó nóng hơn 250 độ C thì nó sẽ khóa ga nó sẽ ra lệnh cho bếp khóa ga để cho nó an toàn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 đây là một trong những cái phương pháp phòng chống cháy nổ của bếp ga nội địa Nhật nên nó khá là hao pin so với bếp ga của Việt Nam. Nhưng mà để bù vào đó thì bếp ga nội địa Nhật nó tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều. Một tháng trung bình nó tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30% cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam.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 bếp bên trái của tôi đã khóa ga đây thì ở vị trí khác nhau bếp nó sẽ có nhiệt độ nó khác nhau sẽ đo thử cho các bạn xem bếp bên trái của tôi đã khóa ga trước đây do nóng hơn còn ở à, bếp bên à, phải thì nhiệt độ của nó rơi khoảng 280 độ một lát nữa thì bếp sẽ khóa ga vì thời gian bật bếp nó khác nhau nên nhiệt độ của bếp nó sẽ khác nhau và thời gian khóa ga của nó cũng sẽ khác nhau khi mà các bạn đang sử dụng bếp ga nội địa nhật các bạn à, thấy ngọn lửa của nó đột nhiên đang nấu lớn nó, nó giảm nhỏ lại sau đó chúng ta không tăng chỉnh lớn nhỏ được nữa cái đó là do que cảm biến đáy nồi á, nó tiếp xúc vượt ra cái đáy nồi là nóng hơn 200 độ C rồi thì nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây là một trong những tính năng rất là hay của bếp ga nội địa nhật đây, bếp bên phải của tôi đã khóa ga thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công dù công tắc vẫn đang mở đây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 vì thế đi kèm với đó chúng tôi có một cái thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho pin pin các anh bẻ hơi cong đầu của lò xo lên chút xíu thôi pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu trừ là cực dương âm và dấu cộng là cực dương cực dương nó có bốn cái lối lỗ nhỏ nè chúng ta móc cái lò xo vào như thế này để tăng chiều dài cho pin pin rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin á, thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ ở trên bên trong và dấu cộng bên ngoài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 chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa nhật nó tiết kiệm hơn cũng như là tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng bếp có cặp kiềng zin của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng thành 8 cho đến 10 năm hoặc là trong thời gian hư hỏng các bạn bị không thời gian sử dụng á các bạn hư hư hỏng thì chúng ta cũng có đồ để thay không có sợ không có đồ để thay nữa bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó chỉ có hai cái chức năng an toàn cơ bản là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa ngoài ra thì bếp không có chức năng khác cũng không có, chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp á, để có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian chính của nó thì chúng tôi có bán kèm cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái như thế này thiết bị này có thể giúp cho các bạn nghe à, hẹn giờ tắt bếp để sử dụng rất là đơn giản chúng ta lấy dây sạc chúng ta cắm vào cái thiết bị này thôi đầu kia thì cắm vào bếp ở đây thì cắm vào cái cái thiết bị này rồi cắm vào ổ điện như thế này các bạn à, hẹn giờ tối đa cho nó là 90 phút tôi sẽ để một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ sau đó chúng tôi bật bếp lên bước cuối cùng là các bạn lấy pin sạc ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa thì khi bếp không còn nguồn điện nữa à, thì à, cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp của chúng ta nó sẽ khóa ga